là ngày 11 tháng 4 năm 2023 ngày hôm qua chúng tôi có lên video và chúng tôi có dự đoán cho tất cả anh chị em chúng ta về cái đường cầu à, song thủ lô tô đó là 5775 thì ngày hôm nay là ngày 11 ngày đầu tiên khung của chúng ta thì chưa ăn được mọi người nhé và anh chị em chúng ta tiếp tục chiến đấu vào vị trí ngày mai đó là ngày 12 à, tháng 4 năm 2023 ok chưa nói chung là những đường cầu của chúng ta không đủ ngày 1 thì ngày nổ ngày thứ hai mọi người nhé khung của chúng ta nổ 7 khung liên tục rồi và tới ngày hôm nay thì à, đội ngày đầu tiên chưa nổ cho chúng ta được thì à, mong rằng tất cả anh chị em chúng ta tiếp tục chiến đấu vào vị trí ngày mai mọi người nhé bởi vì bởi vì là những đường cầu của chúng ta thì à, thật sự mà nói thì à, ăn chắc mặc bền ok chưa cái phương thức của chúng ta đó là lâu khung hai ngày ok chưa Đấy, ngày hôm nay chúng ta có thể mất 5 10 điểm, ngày mai chúng ta có thể chơi 10 20 điểm và cũng như là đến 50 điểm mọi người nhé. Anh chị em chúng ta tiếp tục chiến đấu vào vị trí ngày mai nếu như anh chị em nào chúng ta tin tưởng kênh và cũng như là chúng ta đặt hy vọng vào kênh của chúng tôi thì anh chị em chúng ta cố gắng tiếp tục chiến đấu vào vị trí ngày mai Đấy, lý do là bởi vì là, là trên đây là cái những đường cầu uh, lô khung hai ngày ngày à, mỗi ngày chúng tôi có nhắc nhở với tất cả anh chị em chúng ta nhiều rồi là những đường cầu trên video này là đường cầu song thủ khung hai ngày còn đường cầu bạch thủ lô chơi trong ngày chỉ có ở trên Zalo mọi người nhé. Cho nên anh chị em chúng ta lưu ý và cẩn thận và cân nhắc là như vậy. Còn thật sự mà để nói thì những đường cầu ở trên Zalo thì được chúng tôi nghiên cứu kỹ lượng hơn, đảm bảo tỷ lệ cao hơn cho nên anh chị em chúng ta hãy à, nhanh tay liên hệ với chúng tôi Đấy. anh chị em nào chúng ta chưa dùng zalo thì chúng ta có thể nhắn tin gọi điện trực tiếp luôn mọi người nhé ok chưa ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời đến tất cả anh chị em chúng ta ở trên zalo rồi còn à, ở trên video thì chúng ta chưa ăn được thì anh chị em chúng ta tiếp tục chiến đấu vào vị trí ngày mai luôn mọi người nhé anh chị em chúng ta hãy à,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 Thật sự mà nói thì à, những đường cầu ở trên Zalo à, được chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, được phân tích, được kết hợp rất là nhiều đường cầu để chúng ta sàng lọc ra một con số để chúng ta có thể thành công hơn. Ok chưa? Còn chúng ta không nên là à, chơi song thủ khung hai ngày để chúng ta à, phải thua tha nợ nần như thế là chúng ta không nên mọi người nhé À, thật sự mà để nói thì anh chị em chúng ta cũng à, tư duy ra thì chúng ta cũng biết rồi thay vì chúng ta bỏ cái tiền ra để chúng ta chơi, chơi cặp song thủ khung hai ngày thì tại sao chúng ta bỏ ra một chút phí thôi để chúng ta có thể vào đó là bạch thủ luôn một số chơi trong ngày để chúng ta có thể thành công hơn đúng chưa Đấy, thật sự mà nói như vậy còn à, như đường cầu trên video này á, là những đường cầu thì có khung nó nổ sớm có khung thì à, nổ muộn và cũng như là có khung nó không nổ cho nên anh chị em chúng ta lưu ý cân nhắc là như vậy còn chúng ta cũng à, phải lưu ý và tư duy rằng là chúng ta tại sao chúng ta không vào Zalo của người ta để chúng ta có thể à, tham khảo cũng có thể à, chúng ta bỏ ra một chút phí thôi để chúng ta biết rằng những đường cầu của chúng ta nổ như thế nào để chúng ta có thể thành công hơn mọi người nhé thật sự mà để nói thì <clears throat> những đường cầu ở trên Zalo đấy nó tỷ lệ ăn cao hơn bởi vì là được chúng tôi tâm huyết tâm đắc vào đó để chúng ta có thể tất cả anh chị em chúng ta vào bờ sớm hơn còn những cầu đường cầu trên video này tuy rằng nó nổ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 còn chúng ta không nên lợi dụng những con số trên video này để chúng ta chơi to quát lớn ok chưa <clears throat> Đấy, chúng tôi à, cân nhắc và dặn dò cũng như là chia sẻ đến tất cả anh chị em chúng ta như vậy còn những đường cầu á ở trên Zalo á đảm bảo tỷ lệ cao luôn đấy ok nói chung là ngày hôm nay là một ngày chúng ta chưa ăn được thì à, ngày chúng ta tiếp tục chiến đấu vào vị trí ngày mai mọi người nhá anh chị em chúng ta không cũng à, đừng buồn và đừng suy nghĩ chúng ta hãy giữ lại cho mình một cái đầu lạnh giữ lại cho mình một cái sự bình tĩnh để chúng ta tiếp tục chiến đấu vào vị trí ngày mai đường cầu nó tỷ lệ ăn cao hơn ngày mai thì thật sự ngày hôm nay thì thật sự mình à, để nói thì à, đầu 8 ngày hôm nay chúng ta có 50 58 57 của ngày hôm nay thì à, sắp nút này chưa ăn được ok chưa còn đầu 7 thì ngày hôm nay là ra đó là 71 hai nháy cho tất cả anh chị em chúng ta đấy cho nên anh chị em chúng ta có thể tham khảo thôi ok chưa